Chào các bạn lại là mình ốc Quân Hồ Review đây hôm nay ốc tiếp tục đem đến cho các bạn những thước phim ảo ma Canada bất chấp mọi vật lý và chỉ có thể là phim của Ấn Độ. Hãy đăng ký kênh để cập nhật các bộ phim mới nhất nhé các bạn Ramda vốn là kẻ máu cờ hó nhiều hơn máu người Anh cùng hai tên đàn em ngang nhiên chặn đứng tàu hỏa chỉ vì trên chuyến tàu ấy có kẻ mà họ tìm vừa thấy được mục tiêu. Ramda lạnh lùng nổ súng khiến kẻ thích đắc tội với anh đi gặp ông bà ông vải sau đó nghênh ngang xuống tàu như không có chuyện gì xảy ra mà hôm nay cũng là ngày thành hôn của Ramda trở về Anh Hòa. Mình vào những điệu nhảy cổ truyền Ấn Độ ai ngờ mất công nhảy cả ngày thì đến tối vụ giết người trên tàu được đưa lên báo mà hung thủ không ai khác chính là Ramda điều đó khiến cô dâu ngay trước khi động phòng với anh đã bỏ đi Ramda cũng vì thế mà chán nản chỉ đành đến nhà hàng làm bánh cho đỡ buồn đây cũng là nhà hàng mà Ramda làm chủ ai ngờ đang buồn bực thì lại có mấy kẻ đến phá đám tiện thể. Có mấy cái nồi trên tay anh gõ từng thằng tin rằng bọn chúng rất đông nhưng chúng lại không biết rằng đây chính là địa bàn của Ramda đánh không lại bọn chúng rút súng ra bắn Ramda chỉ nhẹ nhàng tránh đi rồi quay lại với một quả lựu đạn trên tay kết quả làm cho thằng nào thằng ấy chạy mất cả dép không ngờ chính những hành động ý đã lọt vào mắt xanh của một tên người anh hắn ta là tên đàn em bên cạnh ông chủ Johnny thấy được khí chất của Ramda nên muốn mời anh về làm cho ông chủ nếu đồng ý Ramda sẽ nhận được khoản tiền khổng lồ khoảng 250.000 bảng Anh một tuần thấy thế Ramda ngay lập tức đồng ý trong đầu không ngừng tưởng tượng vì sắp thành triệu phú không lâu sau anh được Deverdas đưa về Anh quốc ra mắt ông chủ Johnny ở đây ông ta giao cho anh một nhiệm vụ đó là đi xử lý tên Sinvet Băng nhóm của hắn là đối thủ lớn nhất của Johnny thế là Subo cùng anh đeo kính ngay lập tức đi tìm hiểu rất nhanh đã tìm ra được một tên bên băng đảng của Sinvet từ đó bọn họ có được rất nhiều thông. Tin từ người này Sinvet là một tên chuyên buôn lậu vũ khí bọn chúng thường dùng vàng để giao dịch sau đó dùng dịch vụ tăng lễ để tẩu tán số vũ khí đó ra ngoài khi đã nắm được mọi thứ trong đầu Subo đã nghĩ ra cách để chơi xỏ xin đầu tiên cho người chặn đầu đoàn xe tăng lễ của hắn ta sau đó dùng súng khống chế toàn bộ đám người tiếp theo kiểm tra bên trong quan tài quả nhiên Ramda đã đúng xin đã dùng công ty dịch vụ tăng lễ của hắn để tàu tán vũ khí cứ như vậy Ramda đã cũng sạch số súng đó mất một số hàng lớn xin vết như phát điên mà vẫn không hiểu tại sao quân của lại có được thông tin. Giao hàng xin vết cho rằng Johnny đã có người mới chính vì thế hắn quyết định sẽ phải tìm ra được kẻ đó phía khác Deverdas lại đang lên kế hoạch để lấy nốt số vàng của Sife mà theo như anh được biết. Bọn chúng lấy vũ khí từ nước ngoài về thông qua tàu đánh cắt điều đó chứng tỏ băng nhóm Sinvest chỉ có thể giao dịch ở bến cảng như vậy ra bến cảng để tìm là xong quả nhiên tên đàn em của Sinvest đang Kiểm vàng tại đây không lâu sau Deverdas đã dẫn theo đàn em đeo mặt lạ đi lùng sục rất nhanh đã phát hiện ra đám đàn em của Siva rồi anh cho đàn em bao vây kín mít làm cho đám người kia không dám anh. Động Ramda qua đó chỉ việc kêu đàn em cuồng hết số vàng đó rồi cho những tên đàn em trong băng nhóm Sife xếp hàng cứ vậy không thương tiếc giả súng tiễn tất cả lên bàn thờ còn riêng tên thủ lĩnh. Nhốt hắn vào một con tàu sau đó cài bom mặc kệ tên đó sống chết xin vết khi biết tên đàn em thân cận chết mà cay không nói lên lời quyết tâm không tìm ra Ramda thì thiên hạ nó khinh không lâu sau thì Hắn đã tóm được anh nhưng thấy được khí chất của Deverdas thì xin vết lại muốn anh làm việc cho mình dù gì cả hai cũng đều là người ấn ít nhất nói chuyện làm ăn cũng không cần phiên dịch tuy rằng đang bị khống chế những Deverdas lại chẳng hề sợ hãi anh yêu cầu nếu xin vết trả anh số tiền gấp đôi Johnny thì anh sẽ thành người của hắn nghe thấy vậy những kẻ khác lại đâm ra ghen tị trực tiếp rút súng định giết luôn xin vết không ngờ đã bị anh cướp súng mà uy hiếp ngược lại phải đợi đến khi xin vết ngăn lại mới không có chuyện đáng tiếc xảy ông đồng ý với yêu cầu của xin vết với một điều kiện anh phải lên kế hoạch giết chết Johnny theo kế hoạch của Ramda hai ông trùm đã có lần đầu tiên gặp mặt nhau nhưng chưa nói chuyện được lâu thì Sinvết đã đòi rút súng giết Johnny ai ngờ không những không sợ mà Johnny phá lên cười làm cho Sinvết không hiểu chuyện gì liền bóp cò nhưng bên trong súng lại không có đạn thì ra chính Ramda phản bội tháo hết đạn súng ra từ trước đến lúc này Sinvết vẫn không hiểu tại sao Ramda lại có thể bán mạng cho một thằng ngoại quốc chưa kịp hiểu ra thì đã bị Johnny chém bay đầu bên ngoài thì đám đàn em hai bên cũng nghe thấy tiếng súng biết rằng bên trong đã xảy ra Chuyện thế là cả hai bên đã lao vào nhau hỗn chiến kết quả đám đàn em của Sinvet lần lượt nằm xuống dưới họng súng của kẻ địch sau chuyện này Ramda trong mắt Johnny lại càng được tín nhiệm thậm chí. Johnny còn thưởng cho anh một căn nhà lớn ngay giữa trung tâm thành phố qua đó địa vị trong băng cũng được thay đổi trở thành cánh tay phải không thể thay thế của Johnny trong khi đó chuyện tình cảm cũng vô cùng thuận lợi anh làm quen được với một cô ca sĩ Ấn Độ tên Selena chuyên hát hội trợ tại Anh nhưng trong một lần đi hẹn Ramda không có cách nào chỉ đánh kéo bạn gái bỏ chạy nhưng chưa chạy được xa thì anh bị chúng đạn anh định rút súng phản công tuy vậy thì kẻ địch quá. Đông một mình Ramda không phải là đối thủ của bọn chúng anh bị bọn chúng bao vây và bắn liên tiếp làm cho Ramda chúng đạn rơi thẳng xuống hồ cứ nghĩ rằng quả này anh chết chắc rồi nhưng rất may cánh. Sát đã kịp đưa anh vào viện cấp cứu cùng với ông thần đạo diễn phù hộ mà Ramda đã qua cơn nguy kịch không ngờ nhân lúc không có ai Selena lại dùng kim tiêm để giết chết Ramda nhưng đúng lúc này anh Tỉnh lại và bắt được và vả cho cô một cái lệch mặt đến lúc này Selena mới nói ra sự thật thì ra cô cũng là người của Sinvet muốn giết Ramda để trả thù cho ông chủ thực ra Sinvet không phải là một Người xấu câu chuyện phải kể từ nhiều năm trước được dân Anh xâm chiếm Ấn Độ làm cho các làng quê bị tàn phá nặng nề mà quê hương của Selena cũng như vậy và một lần gia đình cô được giúp đỡ để sang. Anh bên đó có xin vết một người chuyên giúp những người khó khăn không lâu sau khi vượt qua vùng biển nguy hiểm họ đã đến được Anh nhưng đây là nhập cư trái phép lên di chuyển cũng phải đi vào trời tối. Tuy vậy thì bọn họ cũng có một cửa ải khi ông trùm Johnny là một kẻ vô cùng độc ác chuyên bắt những kẻ nhập cư trái phép từ Ấn Độ thậm chí hắn ta còn có cả nhà tù riêng để giam giữ bọn họ xin vết luôn. Tìm cách giúp đỡ để tránh đồng bào của mình rơi vào nguy hiểm ông chính là cái phao cứu sinh duy nhất của những người nhập cư trái phép đấy cũng là lý do tại sao xin vết lại là kẻ thù không đội trời. Chung với Johnny đến khi này Ramda mới nhận ra bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn chỉ từ mấy đồng tiền mà anh đã bán linh hồn cho quỷ dữ anh đánh mất tất cả mọi thứ kể cả lòng tự tôn dân tộc bay. Ramda muốn bù đắp lại chính những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra trở về anh hỏi Johnny tại sao lại đuổi người nhập cư trong khi họ làm còn rất nhiều thứ cho ông ngay cả anh có phải đến khi hết giá. Chị lợi dụng thì cũng bị xử lý như những người khác rồi Ramda yêu cầu Johnny thả anh trai của Selena đang bị giam trong nhà tù của hắn ra ngoài không ngờ ông ta lại không chần chừ mà đồng ý nhưng với điều kiện Suru sẽ phải đi xử lý một tên cho hắn ai ngờ người đó cũng là một chính trị gia bảo vệ người nhập cư giống như Sinvet không muốn sai lầm lặp lại lần nữa anh tìm đến những đàn em còn sót lại của Sinvet nhưng những người này lại cho rằng anh là kẻ phản bội nên đã lao vào hỗn chiến tuy vậy thì họ lại chẳng phải là đối thủ của Ramda rất nhanh bị anh đánh ở sống thiếu chết đúng lúc này. Helena ngăn cản anh mới dừng lại và hứa với bọn họ rằng sẽ chụp lại lỗi lầm đã gây ra chỉ cần họ hợp tác với anh đầu tiên làm theo cách của Sinvet giúp đỡ những người tị nạn có giấy tờ hợp pháp nhưng chuyện này đã bị Johnny phát hiện ra ông ta trực tiếp đến tìm và đe dọa nếu không từ bỏ việc đó thì viên đạn này sẽ sớm chui vào đầu của anh dưới sự đe dọa của hắn ta nên anh chỉ tạm thời xuống nước. Đồng ý với lão ta sẽ đi giết tên chính trị gia kia vào ngày mai đợi đến khi Johnny rời đi anh lại lén bàn kế hoạch với những người còn lại sau đó trực tiếp đến tìm lão ta thêm một lần nữa và nói chắc. Lịch một câu là anh sẽ không tiếp tục làm việc cho ông ta ai ngờ điều đó đã khiến Johnny nổi giận trực tiếp sai người đến nhà anh xả súng làm cho một người giúp việc thân thiết chết oan mục tiêu tiếp. Theo chính là Selena may mắn Ramda cũng đang ở đây và che chắn cho bạn gái qua loạt đạn đến lúc này thì không đi không được Ramda chỉ đành gọi điện cho Johnny và đồng ý nhiệm vụ lần này đứng trước xác của người bạn thân thiết mà Ramda chỉ biết tự trách bản thân đến hôm sau anh được tên trên áp tải lên xe đi làm nhiệm vụ ai nói trước đó anh đã bảo những người theo xin vết hợp tác trực tiếp lấy. Xe bám theo chiếc xe chở anh trong khi hai chiếc xe va chạm Ramda lấy con dao nhỏ tiện hết đám không chế anh về trời chỉ để lại duy nhất một mình tên tên rồi anh bắt hắn ta gọi điện thoại nói lời từ. Điệp với Johnny nhưng chưa kịp nói xong thì Ramda đã tặng cho hắn bốn viên đạn vào người sau đó anh quay xe dẫn đàn em tìm đến biệt phủ của Johnny bọn họ dùng bom tự chế tiêu diệt được mấy tên lính. Anh Ramda hai tay hai súng cứ vậy bắn điên cuồng đi tới đâu là đám lính của Phi nằm xuống đến đó thậm chí anh còn say người đẹp mắt hạ thêm mấy tên bên trong Johnny cũng cảm thấy vén hắn trực tiếp. Trốn vào phòng lấy ra khẩu pháo hiện đại nhất hướng ra cửa chỉ cần có ai bước vào sẽ bị bắn tan nát bên ngoài thì toàn bộ lính canh của lão ta đã bị hạ gục đến lúc này chỉ còn duy nhất lão già Johnny. Ramda cứ vậy. Tiến vào tìm hắn ta ai ngờ vừa bước vào đã thấy khẩu đại bác nhưng đúng lúc quan trọng thì nó lại kẹt đạn thế là Johnny đã như cá nằm trên thất ti vậy thì Ramda lại chẳng thèm giết hắn cho bẩn tay mà trực tiếp biến lão ta trở thành người tị nạn để hắn phải chịu những đau khổ giống như những người ông ta đã đối xử phim đến đây cũng hết rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim nếu thấy hay và yêu thích ốc review hãy bấm đăng ký và like nhé các bạn